là các bạn, hôm nay mẹ sẽ hát bài Em chia tay á của Sóc Nôn nha. Ai muốn mình hát gì thì mình sẽ hát nha. không <clears throat> hát các bạn đừng chê nha. Em muốn chia tay á. Các từ đừng im, nghe sao cầu đỏ tự nhiên ăn đứng tim Ăn xin em mà, đừng có gạt ăn nha ra Thì ăn hơi bị khủng ra Việt Đạp Villa Thầy giáo ăn là lộc phụ hộ Cha đỡ đầu là phúc ít đô Xe lăn bố ăn không cần đổ bảo vệ trước nhà có nợ ô nô nợ ô nô Bye bye mọi người